Chào các bạn đã đến với video của mình Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới đó là bánh xe lùa treo trên cây inox vuông 13 có thể là cây inox chữ nhật 13 xin mở hộp và giới thiệu kích thước của bộ lùa lùa kính bộ lùa kính vuông 13 inox này đầu tiên là sẽ bánh xe kế tiếp cũng là bánh xe đây sẽ là cục định vị kế tiếp cũng là cục định vị từ một bộ bánh xe vuông 13 này sẽ cho mình 4 cục định vị Ồ. hai cục định vị này khác nhau kế tiếp sẽ là định vị không cho rung lắc tấm kiến cục này dùng để gắn cái inox 13 định vị vào tường được dán một lớp keo chống chày khi bạn gắn bạn có thể lột keo ra đất cũng sẽ là cục định vị cục vít cục chặn giới hạn à, đường đi của tấm kiến tiếp theo cũng là cục chặn và cuối cùng đi theo chúng ta là một bộ tay nắm phi 50 dành cho cửa lùa nắm tròn phi 50 dành cho cửa lùa Rồi mình sẽ đo kích thước để cho các bạn dễ hình dung cụ thể đường kính là 3,5 cm kèm một con lục giác để vặn chỉnh tinh chỉnh đây là độ dày của bánh xe chiều cao tổng thể của bánh xe là 4 cm đường kính bánh xe là 4 cm và đây là những à, tấm nhựa để đệm kiến cục bánh xe này cũng bằng kích cỡ và kích thước y chang ta đến cục đệm kính đây là chiều cao đây là đường kính của ống kính đường kính mặt đến con đỡ kiến hai đây là chiều cao đường kính cũng mở bằng con vít lục giác kèm đó là những tấm nhựa và lon cao su để đệm kiến giống giống y chang kích thước chúng ta sẽ tới cục định vị để cho tấm kiến khỏi bị rung lắc khi di chuyển chiều dài là 5 cm chiều rộng là 3,2 cm còn chiều cao là 2,2 cm cho đến cùng chân chân tường bắt cây thanh vuông inox 13 định vị vào tường đây là chiều cao đây là chiều rộng cục định vị này cũng giống ta sẽ tới cục đỡ kiến có chiều cao là 5,8 cm chiều rộng là 11,7 cm ba cm dưới đây có hai con ờ, lục giác để chúng ta định vị cố định lại ta có cái kích thước cũng giống như trang và tặng và đi kèm theo chúng ta là ba cỡ lục giác bốn con vít inox và bốn con tắc kê cho tới tay nắm tay nắm phi 50 hai mặt dành cho cửa lùa các lỗ tròn bề dày chúng ta có thể tinh chỉnh được đây là bộ lùa treo thanh inox 13 tất cả phụ kiện này đều có bán lẻ bạn cần từng món nào bạn có thể liên hệ hoặc cần biết thêm thông tin gì bạn có thể comment phía dưới video phần bình luận và để biết thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ số điện thoại hoặc tới địa chỉ bạn cũng có thể vô phần thông tin có link Google Maps bản đồ bạn có thể dễ dàng tìm kiếm hơn nếu bạn thích video bạn hãy like và share video cho mọi người cùng biết và hãy nhấn subscribe đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới hơn cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình